오빠 베트남어 네, 뭐 진짜 잘해요 이거 봐 그러면 잠깐만 한국 남자친구 있네 아니야 없어요 엠코 반차이 응아이 한국 와이컴 진짜 없어요 아 전에 있어요 아 전에 있었어요. 있었어요 그래서 한국어를 잘하는구나 오랜만에 아 근데 외모가 진짜 훌륭합니다 a có bạn gái người Việt Nam thật sự. Ồ, 어, sau này anh muốn bạn gái trước đây, cho nên Ờ à, có Có Ở à, Hà Nội Việt Nam, con gái Việt Nam ừ. Ở Hà Nội ừ. Anh nói được tiếng Hà Nội Ừ, ừ được, được, được À, chị, chị là người miền Bắc nha à, Em là người bạn Nghĩa hả? Dạ, đúng rồi Ồ, miền Bắc Em, người Hà Nội ạ à? Ồ, anh ơi Anh ơi Ồ Anh có đi du lịch Hà Nội chưa? Du lịch, chắc là du lịch rồi Anh là nhiều nhiều Ồ, anh Du lịch nhiều Muốn ừ. cô ra Anh đi du lịch với ai? Anh mỗi ngày ờ, đi du lịch là một mình, Ồ, buồn. không buồn. Không buồn. Ừ, anh thích một mình, Anh đi thích một một mình. mình. Ừ. Anh à, 전에 Ừ, 전 여친 있었어. ừ. Tại sao bây giờ không muốn có bạn gái? Ờ, cho biết. ngày mai anh có bạn gái 네 여자친구 있을게요 내일 여자친구 있다고요? 나요? 왜 여자친구 있어요? 그냥 <laughs> 몰라요 아, 그냥 메인 여자친구 있을 것 같아요? 나 어때요? 나 어때요? 오케이 어, 큰일 났다 이거 어떡하지? 농담 오빠 광고 찍으러 왔다가 직원 빼내게 생겼네요 오빠 오빠 음. học tiếng Việt một mình ở trường 어, 오빠 chưa học tiếng Việt xạo Không phải, chắc chắn mà opa tiếng Việt quá tốt giỏi Ờ, anh nói mà Anh có mỗi bạn gái à, ừ, bạn Nói chuyện nhiều nói chuyện nhiều ừ. anh đẹp trai 아, 빙탄 anh có cảm ơn bạn cảm gái. ơn cảm ơn à, 알았어요 그러면은 나중에 초안 잘로 초안 알려줘 a không, anh nói anh không thích em tại sao cho anh zalo ờ nhưng mà cô zalo được có zalo được ờ, anh tò mò em anh tò mò em ừ, ừ, ừ. chút xíu chút chút chút chút chút chút xíu nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều không không không chút anh ơi bạn massage ok không em làm có ok không ừ ok ok tớ à 근데 이 친구 손이 굉장히 부드럽네요. 어, 부드러워요. ok không anh 음. 너무 quá. đâu em làm rất nhẹ tí. ok nhẹ nè 음. 어, anh hỏi em chút xíu. Bao nhiêu tuổi? em 24 tuổi Ú, 그래요? 오. Em ờ, ở đây làm việc trước năm gì? Ờ, trước đây em cũng làm massage em làm có hay đi massage không um, không uh, bình thường không đi massage không thích uh, hôm nay quay video mà không không phải không thích thích nhưng mà uh, massage nhiều nhiều là cho tiền nhiều nhiều <laughs> không không có tiền rồi à. hôm nay là miễn phí miễn phí miễn phí ừ ồ anh nổi tiếng anh á dạ youtube hả? youtube anh là người nổi tiếng uh, mệt? không, không Jungyeon Salam không không chưa chưa em không tin <laughs> chưa 유명해요 아직 유명하지 않아요 ngày mai anh Jungyeon ngày mai hả tại sao 유명 hả em đẹp cái hả chúng ta à chúng ta nổi tiếng hả ồ <laughs> chúng ta nổi tiếng anh cũng muốn anh muốn ở đây nổi tiếng Ừ. em cũng muốn em em muốn ở đây nổi tiếng khách nhiều nhiều em có tiền nhiều nhiều đúng rồi 아 응원합니다 비비 텐션도 좋고 말도 잘하고 이쁘고 어, 복장도 좋아요 어, 말솜씨가 장난이 아닙니다 한국말도 좀 잘하고 그쵸? 한국말 잘하죠? 아니야 아니긴 뭐가 아니야 그냥 수수 <laughs> 남자친구 몇 살이었어요? 아, 전, 저 남친? 어, 어. 35 35? 오빠 35 오빠 35 음. 오빠 18 아 18? Ờ 오빠 오빠 forget đúng rồi Bố ghét Không nhớ anh 18 À đúng remember Ờ ok ok ok không được quên Ừ. Oppa hometown ở đâu Hàn Quốc 아, 서울. Seoul 음. Bạn À. trai, bạn trai cũ Trịnh Nam Chin 음. Seoul to 아, 서울이에요? 전 남친 잊어버리세요. forget 전 남친. Em forget 음. Anh hỏi nhiều nhiều 안 sai hả? Không, anh không sai chúng ta sai chúng ta sai anh biết anh sự ngu ngốc sai em không sai chúng ta sai chắc chắn biết rồi anh thích làm youtuber anh thích làm người nổi tiếng anh muốn làm người nổi tiếng không anh là bình thường tại sao anh làm youtuber ừ, nổi tiếng là sợ sợ ừ. không được. Em massage À, Anh suy nghĩ cái gì anh suy nghĩ không tốt. Không được Anh nói mà anh tên là biến thái rồi. Không được, không được Trời! Em massage 야, 잠깐만. 오케이. 아, 훅 들어와가지고. 어, Xin lỗi, 놀랬어요. Xin lỗi 아, 오케이, 오케이. 안 실러요? 어, 어. Em xin lỗi, em xin lỗi 아, 실러, 실러, 실러, 실러. 안 cũng 실러요? <laughs> Chúng ta không sai 아, không, em sai. ok em sai khách hàng là thượng đế tất cả em sai Pasini là em chút xíu model được chút xíu model ừ, model em xinh đẹp ừ. <laughs> em đẹp gái ừ, ừ, ờ, em cao bao nhiêu hả em cao một m năm mươi bảy năm mươi bảy hả lùn thấp Ồ, bao nhiêu ký hả bốn mươi ba ký bốn mươi ba nhưng em mập không không mập hôm qua anh uống nhiều hôm qua uống uh, à, à, Won kết thúc là 3 giờ 3 giờ sáng 3 giờ sáng wow anh uống uh, à, ba tiền không con gái nhiều nhiều con gái nhiều không. nhiều không business à có rồi có rồi có rồi à, có rồi một hai ba bốn năm sáu người wow à, wow nhưng mà anh là anh là không cân tâm anh suy nghĩ là ừ, anh là bình thường và thay vì người Hàn Quốc là đẹp trai nhiều nhiều ờ, là bốn mươi tuổi già rồi mà thật bốn mươi tuổi ừ. wow anh trẻ trẻ hả à, ờ, phải không phải già rồi à, 근데 anh suy nghĩ ở đây là chắc chắc chắc chắn VIP ừ. ở đây là VIP ừ. Ok anh xong rồi bây giờ mình đi à, gọi đầu massage lưng nha ừ. Massage body 嗯。Mm. Ừ đây là phòng gọi đầu và massage toàn thân massage lưng ừ. anh muốn massage mạnh hơn nhẹ hơn nhẹ yeah. nhẹ anh giới thiệu bạn trai cho em nha sao anh cười bạn trai hả em mua người Hàn Quốc à em muốn người Hàn Quốc ờ... em muốn là bạn của anh ok 커스터머 이응 이응 팔로워 giới thiệu cho em một 어? 자, 여러분 나는 목은 말을 못해요 소개시켜달라고 아주 자, 아이. 아, 그래도 어떻게 말해야 될까 막 걱정했는데 다행히도 말을 잘해주네요 xong 는 ồ i đi dần dần x Dạ 43 Trời ơi, anh suy như là em 50 Shut up ừ. Ừ. Anh kiểm tra Anh kiểm tra à Em là 6 Cứu tôi, cứu tôi Cứu tôi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi Cứu tôi, trời ơi, cứu tôi ừ. Em 43 ta đi xuống check-in Công ký Ở đâu? Check-in Check-in ở đâu? Bây giờ đi check-in 자, 빨리 아, 네, 여기 서비스를 받으면서 되게 시원해요. 에어컨도 빵빵하게 들어오고요. 아까 VIP 방도 추울까봐 그 이불을 따로 제공한다고 하더라고요. hôm nay thú vị chắc chắn thú vị em cũng vậy hôm nay vui ừ. em thích người tốt sau, sau này em muốn làm gì ạ? À? Sau này em muốn làm model Model? Anh nói là em có thể làm model một chút Ồ. Em làm chúng ta cùng nhau Em muốn làm ờ, model gì? Em muốn ờ, ăn uống review ừ. sau này à, muốn à, youtube không muốn ừ, một chút nhưng em làm việc ở đây ừ. không thể sau này em mua modern uh, youtube phải không dạ cố lên nha chúng ta cùng nhau nha ừ. nhưng mà anh là bây giờ youtuber mà anh chờ em chờ em hả chờ em chờ em gì chờ em chờ em em muốn quay video youtube của anh em tất cả được ờ, bên trong con gái là uh, youtube của anh không được tại sao tất ờ, cả bình thường nhưng mà em là anh suy nghĩ em là special được rồi anh ơi silicon ừ? silicon có có ừ. Ồ. quen khi nào long tháng ờ à, 40 năm trước từ đó không có silicon ừ. nhưng mà cáo ừ. anh là ta cái silicon ruộng ừ. em xem em xem được không không được à, người yếu được nhưng mà không không phải người yếu phải không ừ. 이건 뭐 머리 감을 때 의자도 좋아 어? 뭐야? 다이슨이야? 다이슨 짝짱 다이슨아? 짝짱 다이슨 아니 무슨 네 이발소에서 다이슨을 써? 와 <laughs> 와. 너무? 비비가 짱이야 어, 서비스 남다르네 오케이, 양양님. 뭐림? 뭐림? 뭐림? 이제 서비스 끝나고 우리 비비가 뭐 영상 찍은 걸 보고 싶다 그래가지고 지금 같이 보여주고 있어요 소통의 시간을 버리고 있습니다 홈나이 짝짱 감은 cảm khi nào anh đến đây một lần nữa nhiều 음. nhiều nhiều nhiều lần 그럼 저비? dạ sốc hả chà 아, 알았어 오케이 그럼 오늘 이만 방송 종료하고 빠이빠이 나중에 봐 cảm ơn anh nhiều nha 음 까만요